Nguyên tử các nguyên tố ở trong cùng một nhóm A thì chúng ta lưu ý cho thầy này. Đó là nó sẽ có số E lớp ngoài cùng bằng nhau. Đúng không ạ? Số E lớp ngoài cùng bằng nhau. Trong cùng một nhóm đúng không? Trong cùng một nhóm như đúng khái niệm nó sẽ cùng một nhóm có nghĩa là số E lớp ngoài cùng bằng nhau. Và như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng các nguyên tố trong cùng một nhóm thì có tính chất hóa học giống nhau. Tính chất hóa học giống nhau. Ví dụ như là đây chúng ta có thể quay lại này. Các nguyên tố ở nhóm 1A trừ nguyên tố hydro là phi kim ra. Ngoài ra ví dụ như liti, natri, kali, rubidi và cesi. Đấy, thì các nguyên tố này hầu như đều có phản ứng với nước ở điều kiện thường và sinh ra khí hydro. Đúng không ạ? Hay là đây, uh, ờ, fluor, clor, brom, iốt đều là các phi kim có khả năng oxy hóa tương đối là mạnh và nó có khả năng phản ứng với các cái kim loại cũng rất là mạnh. Đấy, chẳng hạn như vậy. Được chưa Thì đấy chúng ta thấy rằng là cái sự thể hiện cái vai trò của cái cái, cái quá trình tuần hoàn này nó rất là quan trọng chúng ta cần phải lưu ý nhá thầy duy nhắc lại này vì số e lớp ngoài cùng là bằng nhau nên chúng ta có thể thấy là các nguyên tố ở trong cùng một nhóm có tính chất hóa học giống nhau được chưa Đấy. Sau mỗi chu kỳ thì cấu hình E lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm A thì được lặp lại. Được lặp đi lặp lại sau mỗi chu kỳ. Ví dụ chu kỳ 1 này, nó cứ tăng 1 đến 2, chu kỳ 2 lại 1 2 3 4 5 6 7 8. Đúng không ạ? Lần đến cuối cùng ấy Sau đó nó lại lặp lại một hai ba bốn năm sáu bảy tám cứ lặp đi lặp lại như vậy. Như vậy nó tạo thành một cái tính tuần hoàn nhá. Đấy. Đấy, ta nói rằng chúng biến đổi tuần hoàn. Được chưa? Chúng biến đổi tuần hoàn. Ờ, theo chiều tăng dần về điện tích hạt nhân thì chúng ta lưu ý cho thầy các điểm sau. Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng các nguyên tử các nguyên tố nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó là sự biến đổi tuần hoàn và tính chất các nguyên tố. Đấy. Vì cái electron lốc ngoài cùng này như thầy Duy đã phân tích rất nhiều không chỉ ở trong chương này mà với các chương trước thì sự biến đổi tuần hoàn này kéo theo sự biến đổi của các electron lớp ngoài cùng kéo theo là sự biến đổi tuần hoàn về tính chất. Đấy, đây đều là một cái vòng có liên quan đến nhau. Ví dụ như là E lớp ngoài cùng thì sẽ có liên quan đến đâu? Liên quan đến tính chất của các nguyên tố. Chúng ta lưu ý điểm này để chúng ta không sai nhé.